nè các bạn ơi à, <laughs> thì bạn thấy mình đang chơi tựa game gì không chắc là những bạn nào mà gọi là có chơi tựa game này thì các bạn nhìn thôi là các bạn biết là tên của nó là gì đúng không à quên hồi nãy mình cũng mới giới thiệu luôn rồi đó thì cái tựa game này một cái tựa game mà hiện tại là mình với lại simi nè với lại là anh mít dịch đang chơi khá là nhiều bọn mình ngày nào cũng cày game này hết các bạn ạ à. cho nên là mình thấy game này vui quá cho nên là hôm nay mình quyết định mình sẽ vào đây để mình gọi là quay video một video về game này cho các bạn xem nha còn nếu bạn muốn mình quay nhiều hơn thì nhớ bình luận cho mình biết nha ok thì khi mà vào trong game thì chắc các bạn cũng thấy là cái game này trông nó khá là giống anime các bạn nha mà chúng ta sẽ là nhân vật chính trong cái game này đấy ok thì các bạn xem nè ở đây phong đang có một con nhân vật là một em loli rất là đáng yêu của te phong que luôn đấy một em loli cương thi mọi người à ấy ở đây mình có thêm rất là nhiều những nhân vật đó thấy đẹp không đây mình sẽ thử sử dụng tuyệt chiêu con nhân vật này cho các bạn xem nè coi nè ấy bum nguyên một con đại bàng bay ra luôn Ui, xịn chưa bạn Xịn lắm đúng không <laughs> Ok, thì à, mấy bạn biết tại sao hôm nay mình lại vô quay game này cho các bạn xem không Là bởi vì á, là mình mới vừa gọi là tìm hiểu được Thì game này nó mới cho ra một con nhân vật mới để bạn xem này Và con nhân vật này có tên là Si Ao các bạn ạ à. Thì con này là hộ pháp dạ xoa Thì cái con nhân vật này á, thì là một nhân vật mới ở trong cái game này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 nha One eternity later. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bấm vô trong phần cầu nguyện mọi người ạ à. Thì đây chính là nhân vật mới của chúng ta nè Nhân vật Xiao Đó năm sao luôn nha các bạn nha Ui hộ pháp giả xoa mọi người ạ à. Trời ơi ngầu quá nhân vật quá ngầu luôn bạn ơi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay nha mình sẽ bấm vô cầu nguyện một lần 10 10 cái luôn nè ok ui có sao tím có có có có sao màu tím là cảm thấy là may mắn rồi đó chúng ta đã được uh, một cái kiếm nè một cây thương một viên ngọc chiêu tâm trời ơi xịn xịn xịn rồi tiếp coi một cây cung sao lại không ra nhân vật siao ta cho tôi nhân vật siao đi tôi không cần những cái này đâu cho tôi nhân vật siao đi nào oh no các bạn ơi cảm thấy hơi xui xui đó oh no không được các bạn ơi no no no quay lại quay lại tiếp quay lại tiếp see out see bốn see lên oh. wow mình đã trúng được một nhân vật có tên là diona wow một em loli vô cùng dễ thương nhưng mà xe ao mà ta Ờ ok tiếp tiếp Một quả Si ao Si ao Cái gì đây Vòng tròn gì đây Quả cầu ngọc Ui tôi đâu cần cái này đâu Cho tôi nhân vật si ao đi mà Làm ơn <laughs> Ok Ê mình đã nạp 2 triệu vào cái game này rồi các bạn Mình hy vọng là mình sẽ được nhân vật si ao nha Mình vẫn còn 60 viên ngọc lận Cho nên là vẫn có thể quay được tiếp Một cái kiếm Ô gì đây <gasps> Xin danh 4 sao Ui mình đang muốn si ao chứ không muốn xin gian nhưng mà không sao có nhân vật cũng được rồi mình nghĩ rằng là chắc mỗi lần quay là chỉ trúng được có một nhân vật thôi bạn ơi ok rồi nói chung là chúng ta đã được hai nhân vật mới rồi đó bây giờ em ta sẽ tiếp tục nha còn nguyện tiếp nè bum ok một cây cung một quyển sách chương nhạc lang thang nói chung là mấy cái này cũng xịn bedu oh my god lại là một nhân vật nữ nhưng mà mình thì mình lại không thích nhân vật này cho lắm mình muốn si ao cơ ok mình sẽ xây ra hết lần này chắc chắn là si ao nữa bạn coi nha ngó lên trời trời cao không có thấu trời ơi nó có lặp lại nhân vật nữa hả mình cứ tưởng rằng là mình quay rồi lại thêm con này nữa mình cứ tưởng là mình quay là mình sẽ ừ, ra, quay được hết tất cả nhân vật rồi thì nó sẽ ra con si ao cho mình chứ ai dè đó nó còn lặp lại nhân vật nữa bạn ơi coi bộ để quay ra được si ao cũng phải nhân phẩm cao lắm mới quay ra được á bạn ờ, anh muốn có em quá làm ơn đi cho tôi nhân vật si ao đi mà ui sao màu vàng sao màu vàng là xịn hơn sao màu tím nha mấy bạn nha không cái này là sao tím sao màu vàng sao màu vàng còn một cái sao màu vàng nữa ao cho tôi nhân vật gì đây Jin à Ôi nhưng mà không sao nhân vật này cũng 5 sao luôn bạn ơi Khá là xịn cũng khá là xịn Cũng được cũng được nhân vật này 5 sao lần khá là xịn Còn có 22 viên à quay được có hai lần nữa à Làm ơn cho tôi xe ao đi mà Tôi muốn Sao vàng sao vàng Sao vàng sao sao vàng sao vàng chàng trai siêu e đẹp trai phong độ của anh Cuối cùng anh cũng có được em rồi Yeah ok Rồi bây giờ còn à, 12 viên nè Mình quay tiếp luôn nha Tính ra mình nạp 2 triệu mình mới quay ra được siêu e á bạn ừ, Ok lần này là sao màu tím Mình sẽ quay ra cho hết luôn cái đống đồ này Lại là con nhân vật này nữa hả Uh, Razo Ồ mình tính ra mình quay được nhiều nhân vật phết các bạn ạ à. Nói chung là trong game này á thì mình à, gọi là mình thích nhân vật nam hơn tại vì là mình là nam mà cho nên mình thích được à, gọi là sử dụng nhân vật nam cho nó xịn các bạn hiểu không từ nãy em đã cầu nguyện được khá là nhiều rồi đó để xem coi từ nãy à, để coi chúng ta còn cái gì đó không ta à đây mình còn một viên một quả cầu một cái quả cầu này mình sẽ cầu nguyện luôn để xem coi ra cái gì ok chắc là nó nó ra được cái kiếm hay gì đó thôi à ok thấy không biết ngay mà ok rồi hey, thật là quá may mắn mấy bạn ạ à. chỉ với hai triệu phong đã có thể quay được con nhân vật cao mà phong rất là thích rồi nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn bảo với phong là anh ơi em em không xoay ra được làm cách nào để em có thể chơi được bằng con nhân vật này đây thì rất là đơn giản thôi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha thì đầu tiên á mấy bạn chỉ cần gọi là bấm vào trong cái la bàn ở phía trên này nè đấy bạn thấy không và sau đó bấm vào thử thân thủ nè thì ở đây các bạn có thể gọi là chơi thử con nhân vật này nha các bạn nha đây con nhân nhân vật Xiao nè mấy bạn có thể chơi thử con nhân vật này để xem coi mấy bạn có thích con nhân vật này hay không nếu bạn thích thì bạn có thể gọi là nạp tiền vô để quay còn nếu như mấy bạn không thích để bạn cũng quay luôn tại vì nhân vật này rất là mạnh không quay là không được đâu <laughs> ok rồi bây giờ mình sẽ vô mình test thử nhân vật này cho các bạn xem nha ok dùng thử này rồi ok vào bên trong này nè các bạn ơi đấy thì uh, nó đã dịch chuyển mình đến một cái nơi nào đó nhìn khá là âm u lạnh lẽo nha ok thế bạn hãy xem đây đây chính là nhân vật siêu của chúng ta nè các bạn bạn thấy không đẹp trai vãi nồi mình khoe cái nhân vật này cho simi xem á simi kêu trời ơi nhân vật gì mà đẹp trai quá vậy chắc là mình cũng phải nạp tiền vô để mình quay mới được simi cũng thích nhân vật này luôn á các bạn đấy thì nhân vật Xiao này là một nhân vật gọi là nam và có gọi là cái phối màu quần áo là màu tím và màu xanh hai cái màu này kết hợp nhau cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ à. đấy để bạn thấy nhân vật này được đẹp và ngầu không có cả hình xăm trên tay nè với lại có thêm cái mặt nạ nữa nè anh em cái mặt nạ này là mặt nạ của quỷ đó anh em mình nghe nói là nhân vật này á là nhân vật gọi là được quỷ theo gọi là hỗ trợ được quỷ bảo vệ các bạn đó quỷ dạ xa bảo vệ bảo vệ các bạn thấy nghe ngầu không nghe xịn chưa ok rồi bây giờ thì mình sẽ thử đánh bằng con nhân vật này để cho các bạn xem con nhân vật này nó mạnh chỗ nào nha mà mình lại thích nó đến như vậy nha ok mình sẽ mở cái này ra nè đấy bạn thấy không có mấy con yêu quái level 80 luôn nha mấy con này không phải là đùa nha bạn nha mấy con này level 80 luôn á bạn hãy xem mình đấu với bọn nó đây chú chú chú đó chết hết mấy con luôn ghê chưa xịn chưa đấy nhân vật si mà nó phải là chuyện tầm thường ấy ok ui tính ra các bạn là con nhân vật này á là mấy bạn gọi là khi mà mấy bạn sở hữu được nó rồi đó thì mấy bạn gọi là nói chung là gọi là best luôn rồi các bạn là xịn nhất luôn các bạn tại sao không tại vì đây là con nhân vật 5 sao và là con nhân vật mới nhất ở trong game này ok từ từ bây giờ mấy con quái nhỏ nhỏ thì để mình tiêu diệt nó xong đã sau đó mình chờ con quái to ra mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu cho các bạn xem ui con quái to ra kìa Ê, ok mình sẽ thử sử dụng tuyệt chiêu con si ao này cho các bạn xem nha ơi Bùm, ok Mày hả mày Nè, một phát chết luôn nè Mày Mày Đấy, mày coi nè, thấy không Mấy con quái nhỏ nhỏ chết hết trơn luôn Ồ Thôi ôi Thôi ôi Thôi ôi, trời ơi là trời Sao mà mạnh dữ vậy em Mạnh như vậy thì ai chơi lại Trời ơi trời, dùng tiếp Ồ, trời trời trời trời trời trời Mày thấy chưa Mày thấy nhân vật này kinh khủng chưa Ôi phải nồi 1 phút 30 giây thôi bạn ơi Chỉ 1 phút 30 giây thôi là tiêu diệt được hết mấy con yêu quái luôn rồi Xịn vãi Thật là kinh khủng Ok, quá xịn luôn Mình chơi thêm một lần rồi mình lại muốn quýnh tiếp bạn ạ à. Và nếu như bạn không biết thì nhân vật mới của chúng ta Nhân vật Xiao là một nhân vật 9 năm sao nha mọi người Và là một vị thần được quỷ dạ xoa bảo vệ Và cũng là người được báo trước là người chinh phục được s ác quỷ đó mọi người nghe ghê chưa Và vũ khí mà anh ta sử dụng nó chính là một cây thương, cây giáo mọi người ạ à. Năng lực của anh ta thì anh ta có thể gọi là đạp gió ở cái chiêu E nè mọi người Là anh ta có thể đạp gió, lao về phía trước gây ra thiệt hại cho đối thủ ở trên đường mà hắn đi qua Có thể sử dụng giữa không trung luôn Và các bạn có thể sử dụng hai lần liên tiếp Đó, nghe ghê chưa Và kỹ năng đặc biệt của gọi là CL của chúng ta là chiêu quy CL đeo một cái mặt nạ da xa lên để có thể khiến cho tất cả những vị thần và ác quỷ phải run sợ đó hàng ngàn thế kỷ trước và cái mặt nạ Yasa này tăng đáng kể khả năng nhảy của Xiao Tăng luôn cả cái AoE tấn công của mình và gây thiệt hại tấn công Và khi mà các bạn chuyển đổi sát thương tấn công thành Animal DMG á Thì các bạn sẽ không thể nào ghi đè bởi bất cứ một nguyên tố nào khác Nói chung Xiao là một trong những gọi là vị tướng có thể nói là mạnh nhất trong thời gian hiện tại